này phía dưới và đằng sau tôi đã bọc lưới lại thật để đề phòng trường hợp chuột chạy vào cánh khóa dây điện nó có hai cái đầu chia lửa có hai cái nắp khói có hai cái nắp được làm từ nắp đây chức năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa với chức năng này tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên mâm nướng có vị nướng được làm từ nóc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 để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để các bạn sử dụng bếp này nó tiết kiệm hơn đó. thì đối với bếp này chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một cục dây nguồn 3V như thế này đây để các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp để sử dụng bếp thì sử dụng một cặp pin đại như thế này rất là tốn kém chúng tôi sẽ tặng các bạn một cục dây nguồn này để các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp để sử dụng đây bên phía bên, phía bên tay trái chúng tôi làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây chờ nè chúng ta cắm vào ta cắm vào trực tiếp vào các bạn cắm vào điện trực tiếp 220 ở nhà để sử dụng đây bếp sử dụng nguồn 3V sử dụng bình thường này cái cục nguồn 3V này á, nó sử dụng nó có điểm lợi hơn cái ờ, pin sạc ở ờ, cái cái cái, cái cục nguồn 3V này các bạn có thể không không cần sử dụng pin mà cắm trực tiếp vào điện 220 ở nhà luôn nhưng mà nó có nó có một cái yếu điểm á, là khi mà chúng ta uh, cúp điện nhà chúng ta bị cúp điện thì chúng ta sẽ không có nguồn điện để sử dụng vì thế chúng tôi tặng kèm cho các bạn một cặp pin như thế này đây là pin nội địa nhật theo bếp từ bên Nhật về pin zin giá giá bán chúng tôi bán là 50 ngàn một cặp chúng tôi bán các bạn một cặp và tặng các bạn một cặp pin này một cặp pin này các bạn có thể gắn với bếp là trực tiếp sử dụng được khoảng từ 4 ờ, từ 5 tháng khoảng 5 tháng các bạn kết cặp pin này đi để chúng ta có thể dự phòng khi mà, mà khi nào mà cúp điện đó, thì chúng ta có thể lấy cặp pin này ra để sử dụng